Chúng ta cùng bắt đầu với phần thứ nhất. Phần này hơi khó một chút bởi vì hôm nay ta học cao hơn đấy, nên các con chú ý vào bài nhé. Bài thứ nhất Câu chuyện kể trong các bức tranh dưới đây có tên gọi là quả táo. Con hãy kể lại câu chuyện ấy và dùng phép nhân hóa để lời kể được sinh động. Nào, hãy cùng quan sát bức tranh và chúng ta sẽ cùng tái hiện lại câu chuyện. Quan trọng hơn không phải chỉ là nội dung câu chuyện mà còn sử dụng nhân hóa. Nào, các con hãy quan sát bức tranh. Có 6 bức tranh trên màn hình. Bức tranh thứ nhất với lời thoại Anh quả ơi, hái hộ tôi quả táo. Bức tranh thứ hai có lời thoại Chị nhím, trả tôi quả táo nào. Bức tranh thứ ba được mô phỏng với lời giải thích chẳng ai chịu ai và có sự đôi co của thỏ. Tôi nhìn thấy. Nhím thì lại nói là tôi bắt được. Còn quạ thì lại nói chính còn quạ thì lại nói chính tôi hái. Bức tranh thứ tư xuất hiện thêm nhân vật bác gấu và với lời nói của bác gấu có chuyện gì thế các cháu Bức tranh thứ năm là lời nói ai cũng có công và cách phân chia của bác gấu này. Các cháu nên chia làm 3 phần. Bức tranh thứ sáu bác gấu nói bác có công gì đâu. Và lời nói này của các nhân vật trong bài bác giúp chúng cháu hiểu lẽ công bằng. Đấy là sơ qua một chút lời thoại lời giải thích cho 6 bức tranh. Nhiệm vụ của các con là kể lại câu chuyện và đặt tên cho câu chuyện là quả táo.